ta phải chờ đợi mỗi một à Kênh An Kênh An ơi em đừng hờn đừng giận Lòng của cờ mi lúc nào cũng thương nhớ ca Lan. Nhìn bóng nắng chiều chẳng bước giữa đồi nước Cái dạ nôn đau mong chờ phút giây gặp gỡ 我已经。 love. Thank you 吗？ người ơi sao đã lìa xa làng buồn đưa đến đôi cho tương nhớ dòng mơ nhạc xuôi lung vô buồn như tâm sự của cờ dòng suối buồn vì vắng bóng một người đi cờ đi buồn vì không còn nghe ca đang người về như người ta sống cuộc đời qua mộng biết ca làng tớ còn nhớ lại điều kèm chúa trời